sự ya lơ ho xào ba ma ngà mê nạn chào lơ cho in si phú chiều in khơi lơ lợn dù hai way in chỉ lơ sàn thiền lên phán liều mời thì lờ sư ya la thiền bù bao ngay thì cao lớn thì cha bố ba cho cha xa lờ mượn khá nay có yên tờ cha xa lù lờ cha dễ tờ chí hòa tờ thà lờ sư dễ lờ thái阳chủ cha mâu chín thiên lơ tê nàng tèo mái màu chín nhìn lờ tía nàng tiêu mấy xì ngài sang lơ thay rằng là sai y là lìn lơ tổng dân à thọ Diệu ơi tu nhân Quyền hay tu á à, quyền vô là Khởi diệt xin á miêu à do phan lũ nà chỉ thiên giang hẹn chuẩn nà ê หากชนนาเมื่อนจินนาจินแปคันนาฟาลิวเฟียมเจียซาลูนาย dần à, rằng rằng à, than dầm chiến là phang chủ yếm yun na chỉ yêu thân mà xin là chiều ya thân na mân na siyam liu chiều à yam kin sun tao à rồi hãy giá ê chiều là biểu lộ à chú tao à đồ ta nã phiêu ơi hãy nhân tù á quên vô là phàm nhun á răng rằng à tai miên na à, e chiều lơ bé piu e 白杨在飞，在南飞啊哎，为了。浪费嘛。 cho hơn lia mà cho nhí ê phiêu lơ xia xe thọ xe nè mưa măng à, mang siêu rẻ quê à, lơ lo chị ấy seto chia ô ai sai khi phim chi seto thao sama kín ơi xoe mèn xoe yun xíu xoe khoe lơ biến xe